Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì à, Giang đang có mặt tại thôn Lũng Lầu thuộc xã Khao Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Như thường lệ thì à, Giang à, sẽ đi chia sẻ những gia đình hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mà hôm nay thì có một cái câu chuyện rất là đặc biệt Giang muốn chia sẻ tới quý vị và các bạn đó về một cái nhân vật, một cái câu chuyện mà cách đây cũng là 8 năm rồi. Chắc hẳn là quý vị cũng biết về cái nhân vật này. Cách đây 8 năm thì anh ấy đã đi làm Trung Quốc và lưu lạc sang tận bên Pakistan à, đi bộ gần 8.000 à, km và các tất cả các trang mạng uh, trên uh, đài báo thì cũng đã đưa tin về gia đình anh đấy thì hôm nay Giang muốn trực tiếp xuống tìm hiểu về câu chuyện và mén màn cái sự thật về câu chuyện của anh uh, Pó này và nguyên nhân lý do vì sao mà anh ấy đi lạc sang đấy thì uh, xin mời tất cả quý vị các bạn cùng đồng hành với Giang nhé hôm nay đi cùng Giang thì à, có à, bác ở bên cạnh nhà luôn Đấy. cũng rất là may là có bác đi cùng để biết à, anh Pó là cái tiếng kinh chưa được rõ lắm để con đường xuống nhà anh Pó thì mọi người sẽ đi xuống đoạn dốc nhỏ nhỏ này Về cái nhân vật lịch sử câu chuyện này thì hôm nay Giang về xuống thực tế để ghi hình cho mọi người cùng xem À, bác bác tên gì bác nhỉ? Lý Thị Mẩy. À bác Lý Thị Mẩy à? Ừ. Bác à, Lý Thị Mẩy năm nay là 69 tuổi. Nay Giang có nói chuyện với bác. À, à, nhà anh đây à bác? À đây à? À, nhà anh cũng à, rất là to và rộng mọi người ạ. Mình có mua một chút đồ xuống cho anh và gia đình Vâng em chào anh nhá <laughs> Vâng Chào chị nhá Vâng Em uh, mua một chút đồ xuống ờ, hỏi thăm gia đình cháu em nhá Ờ chào anh nhá Ờ chào anh nhá Thôi, uh, gia đình và thôi gặp chị chị nhá gia đình uh, ăn cơm chưa làm máu chưa chưa đâu à đây à em, em là con trai của ấy à của bố em à à đây à à Ngồi đây cháu. vâng thế ngồi đây nhỉ À, anh cài cài đây một chút nhỉ, cho em để nói chuyện. Em cũng nói được tiếng phổ thông tốt hết nhỉ? Là dạ, chắc là không nó không chuẩn máy đâu. À nó không chuẩn máy à? Vâng. À thế à? Rồi vâng. cứ ngồi đi em cứ ngồi đi. Vâng. vâng. Thì uh... anh ngồi đi. à, để cho bà nhỉ, cho bà câu chuyện. Vâng. Cho bà con con cài đây một chút cho bà nhé. Bà. Để bà nói tiếng kinh về rõ hơn. Ừ, thằng số nó biết nói mà. Vâng nhưng mà uh, em chắc ngại. Em cứ ngồi đây đi. Mọi người ngồi đây đi. Ngồi ngồi đây đi em cứ ngồi đây ngồi với bà được mà ừ. thế là gia đình ăn cơm chưa anh ơi ừ, chưa ăn rồi à chưa ăn à à không gì ăn không có rau gì ăn đây <laughs> không có rau gì ăn <laughs> lần đầu tiên thì à, em xuống đây thì à, cũng thấy à, gia đình là là nhà cũng không được cao đâu nhà thấp mà hơi ấy một chút là khói bụi mọi người chắc là đun lâu rồi thế là anh ở đấy là ăn cơm chưa anh tối chưa ăn rồi chưa à đây à đây là nhân vật uh, mà rất là lâu mà cách đây là 8 năm rồi và cũng được ờ, rất là nhiều các đài truyền hình nhà báo là đến ghi hình với em nhỉ dạ. về về bố em ấy nhỉ dạ. thì hôm nay à, em xuống đây anh thì em hỏi anh một cái câu chuyện một chút đấy là trong cái thời gian mà anh ờ, đi lưu lạc như vậy thì đầu tiên là anh đi làm ở đâu mà mà ấy mà lạc xong tới đấy được ấy cháu thay ở mù mà mù khát từ muốn tê À, mù, mù xanh kia, mù xanh là thong mù xanh kia Trung Quốc. Ừ, à, xanh kia mù mù thì à, ừ, ừ. Đi qua trên cái xong mới đi thuyền phùng đi Trung Quốc. À. Đầu tiên đi. À, có nghĩa là đầu tiên là anh đi làm bên đấy. Ừ. À, trong như là nào mà anh đi làm bên đấy thì tháng lương anh có được nhiều không? Anh được bao nhiêu tiền một tháng đi làm? Tao mình tiền đó tao để ra bông một tạ không được, họ lừa đi thôi. À, có nghĩa là bị người khác lừa đi. Ừ. Sang đấy là không được tiền à? Không được tiền, cứ đi, Ồ. cứ đi, không ừ. được. anh đi uh, sang đấy làm, sau đó thì như thế nào mà anh có thể mà để sang được bên Pakistan mới là giỏi ấy? Anh có biết không? Có chả, ô, mù, mù, Mình đi kiểu gì? kê, mù khát tư, mù khát tư, mà à. tà. là là bé một công thì là làm tập bé à bé kia bé mù thật kê đi lại nó bảo đi đi sang trung quốc họ toàn đánh đuổi xong là cứ đi cứ đi là đi đi lạc đường đi xa đi không biết đường về À thế à? Ừ. Có là bị người khác đánh đuổi người Trung Quốc hay là ừ. đấy là mình chạy thôi? Chạy cứ à, chạy, à, chạy đi. đi là thật chủ à, thật chủ nó đuổi quả là nhanh nhưng mà nằm chở nó đuổi nó đánh cho. À thế à? sợ sở đánh thì lúc kia thì không làm được thì em bỏ chạy. À cho mới bỏ chạy à, hóa ra một câu chuyện như vậy thế nhưng lúc mà bố em chạy mà anh anh mà chạy như thế thì uh, anh có định hướng là con đường hoặc là trong quá trình anh đi như vậy thì anh lấy gì để ăn đấy ai, ai cho mình ăn như thế mà để mình Mù sang được mới đấy từ, được từ từ pun mỏ nó là pin kia nhá lên pin kia thì để cho rau uni làm nó bị phải đó mà không có cơm ăn toàn nhặt rau các, các thứ ăn lung tung à thế là ừ. à trong lúc mình đi thì cái con đường mình đi ấy là mình cứ nhìn thấy mặt trời là mình đi thôi đúng không hay là ừ. mình có định hướng kiểu đường mình đi không đấy không cứ đi không dừng biết đường đấy là cứ đi đi theo đường cứ đi cứ đi thế này á à cứ đi như thế và đi như thế rồi vô tình là mình lại sang tận bên đấy được ừ. Ừ. mù ta han tàu nung han tàu ô ôi chúng tàu bố hay tia thấu mù mù ừ. mù Pakistan à? đi mà đi 저게 đi, 빠지다나. 에, 저게 저뭐 저디 마모 정도도 저디 무녀도 이루 리디 마. 저저 빼성. 빼성. Một câu chuyện rất là ly kỳ và thật sự là cháu cũng chưa được tìm hiểu thực tế hôm nay thì cháu mới xuống đây và để biết được gặp nhân vật ờ, thực tế là như vậy chứ còn cách đây là 8 năm thì ờ, cháu cũng có xem đài báo này xem cái đài truyền hình là có đưa tin về bố em ấy à. là một con người là đi từ ờ, bên ờ, Việt Nam gọi là đi bộ sang Pakistan nhưng mà không ai tin cái điều đó <laughs> hôm nay thực tế là Giang mới xuống đây thì mới biết là cái ờ, gia cảnh của anh Pó là đi sang đấy Mô tó xuống là đi tàu. làm ăn nhưng bị lừa thế, thế là Trung Quốc lừa xong là đánh đuổi đập xong cứ thế chạy thôi ừ. ừ. xong là đến đâu gặp cái gì là ăn cái đấy người ta cho cái gì là ăn ừ. cái đấy đấy nhỉ đúng không còn không cho lả người lả nó không cho đâu à. cứ nhặt ăn rau linh tinh thế này à. nên lúc đấy là đi như vậy thì à, em với à, hoặc là vợ anh là à, em cũng biết bố thất lạc thế không không biết đúng không không, không biết tin tức đúng không à, không biết đâu mà à cứ bảo đi làm thuê Trung Quốc đi à xong là lúc đấy là gia đình ở nhà vợ con là cũng không biết anh đi thế đâu đấy nhỉ ừ. <laughs> thế là mấy tháng này nhà anh nhỉ Đấy. 2 năm Ui giời ừ, Tất cả hết về nhà, về đến nhà thì 30 tháng rồi À, về đến nhà là 30 tháng là hơn 2 năm đấy, Ê, gần năm. 3 năm. Ờ, gần 3 năm à? Gần 3 năm em nhỉ? Ừ, về đến nhà thì gần 3 năm à? Ừ, về nhà là 3 năm. Đó. Nhưng mà anh sang bên đấy thì anh có biết uh, là mình đã ở bên đất nước Pakistan không hay là đang ở đâu anh có biết không? cái vị trí mình ở ấy không biết đâu không biết đâu bây giờ thì biết làm chỉ là Pakistan nên mà đâu không biết đâu <laughs> đúng một cái câu chuyện rất là vui và thú vị và nó cũng có một cái sự trải nghiệm thực tế là đúng như bây giờ hỏi anh phó là anh không biết là mình um, đi sang Pakistan và mình đã ở bên Pakistan rồi thó ông mù hăn tàu sùng um, u mù mà trong u mù mà u chỉ bảo mà mù à ô chứ này cậu y mù đi đi hai hai nghìn mười một đi rồi không năm đấy là anh bao nhiêu tuổi ấy? anh còn ừ, nhớ là năm nay là bốn sáu rồi à bốn 46 Sáu đi năm hai nghìn mười một. À? Ừ, xong đi xả xả thầm mu đấy lọ hu mà đấy lọ nhau từ ta này mà đi tàu gì xong xong đi gì xong xong đi anh đi năm quay, 6, 3, 7 tuổi rồi. Quay về được 8, 8 năm rồi. 8 năm nhưng là lúc mà anh sang bên Trung Quốc ấy xả, xả là anh bao nhiêu tuổi? Ờ. Mà xả mà đi mà Sao thầu mù xảy à, ao pe chầu tả ra à có thầu mù pe chầu tạm chỉ chứ thế đấy ừ, mà nên đi sao xả mà đau bó xả thầu ló hú thế mà chồng này sống ló thì chồng này thì tao gì chồng đó mà xả 做老板到搞一雄路，啥他们做老搞一雄路。嗯。Ừ. Đó cái ý tưởng của ừ. ừ. chín năm Đi năm trăm mười một, đó là chín năm mà năm nay anh bốn mươi sáu tuổi đúng không? Đúng rồi bốn mươi sáu trừ đi chín, 9 sáu trừ 9 à, lúc anh ba mươi 35 tuổi Mà xong đi mà u lò mà xong đi sao đó ý xong mà giờ sao cho xong bế xong mũ bé mà sao thì đi tao cầu ý xong Đi lạc được ba năm Ừ vâng có nghĩa là lúc anh ờ, anh đi lạc ờ, sang sang bên anh đi làm sang bên Trung Quốc ấy là năm 2011 đấy thì anh đi lạc là được 3 năm 3 năm thì ờ, đến năm nay là năm 2022 thì anh được 46 tuổi thì là lúc anh đi sang bên Trung Quốc ấy là 35 tuổi đấy, sau đó mới bị người ta đuổi đánh rồi anh mới đi làm đấy có nghĩa là cái, cái khởi điểm mà anh sang bên Trung Quốc là em hỏi là anh năm nay là bao nhiêu tuổi đúng nên năm đấy là anh được 35 tuổi đấy Ờ, bé tù cùng ở kia thì nên đi lò tàu chị tao. Ồ, là lò tàu. Lò tàu. Mấy cho lá phu lò tàu. Giờ tù đã lò mà thế lò tàu cá mình chỉ u lò tàu ít đi mà ông thế cho công tu cha tí một tàu phần là ba giang. Ừ. ừ. Cho cá một tàu ờ, ba giang. Bảo lạc ừ, họ đánh lạc mấy người đấy nhưng mà mỗi người đi một ngả à. nên là ông này khác đi một ngả thì cứ đi xa đi đi à. đi xa nhất xa nhất mấy hai ba người kia liền nó lạc hơi bó thà chỉ bó ô chỉ bó mà dù ô cha thà luôn á ô chỉ bó một đi mà ta tè thế rồi ta tè thế mù ừ. mù lò lò mù thì mà mù tà cái chút cô mà thì mù ăn anh đổ mù mù ăn đổ mù ừ anh đổ mù ôi anh đổ mù anh đổ mà cho nên ni à là sát thì mà là hay sát thì mà anh đỏ mà là hay bom tê đó ừ ừ bom tê mà cái anh muốn anh đỏ nuôi anh ly là có nghĩa là cũng trong lòng là cũng cũng lo sợ lắm mình lo thật ra không, không biết là Đấy. ở mình ở đâu đúng rồi mình ở đâu ấy cũng như là mình ờ. đang ở đâu hiện tại mình đang đứng ở chỗ nào nữa cơ Ờ, trong lòng là cũng kiểu lo lắng cũng lo lắm lo ờ, bị người khác ờ, đuổi đánh thì anh chỉ biết là chạy thôi cứ chạy cứ đi chạy là đi đến đâu tối thì ngủ đến đấy ăn ngủ nghỉ đấy ai cho gì ăn không thì ăn lá rừng xả xả thầu à mù mù sát tí mù mà xả mình chơi giờ xả chơi ít sống nấu rồi bé đu cụ chúa tí mà chơi xả mù ít sống nấu hơi mù bây nhau bị bị lìa mà mù thầu kia bị bị lìa nên à lệ mũ ni mà sẽ sập đi chồng điều à sao thì à ba cái tạm nhớ đi đi đi mà sao chụp bé chụp lúc đi Ừ, sang Pakistan là chắc là anh ở trong cái nhà tù ấy, người ta bắt vào đấy là người ta vẫn cho cơm ăn chứ Nhà anh nhỉ? Ừ, cho ít thôi À cho ít cơm ăn đúng không? <laughs> à. Hôm kia là um, không có, không có cơm ấy nhưng mà có uh, lút đi luôn 아. 맹미요. là bánh bánh mì bánh mì mà chỉ ừ. cho đó bố là cho tới này tạm là là bố là cho à mò mù mù lo cho cho khó tỏ à xe đó bố nó thôi ô chỉ ý là chỉ nhận thanh đó cha thì chỉ cho cho mì lo cha na chùa tao nó lôi thằng con cha này mà nó khó tỏ là ta nữa này mà 니가 뭐야 루전 주는 놈라 마뭐 로연 두고 떠니 거 아니 시에도 퇴실에 맞아 간디라 저 저리 저리 알려 좀 문제 포베 너 봐마 이제 너요 어 내리 지고 쪼로 어 지오라 뭐 후어 지고 쪼 음, 나고 니 마, 놓고 떠마나 이티 원조리라 지고 쪼. 너 지고 째? 응, 지고 째요. 음. 음. 마니야. 저 꾸꾸만 놈아 rong gì giờ tiền mà tao tao giờ cho bộ kho đó wow. ừ tao tao mà xây mà là là ừ. tao đó thì mà nó mò nữa cho mò hai chả bộ mò mông mò bốn bốn mìn ơi mông mò là thế là anh nói gì bác nó bảo là nó lấy bột mì về hơ cái lửa xong là chín thì cho ăn à lấy bột mì về hơ vào lửa ừ. mì cho cái lò đấy cho nó, nó có ăn. cái lò à <laughs> nếu gì đó thì mà thế là hầu à, mình dùng mì tử y y câu cà phê mà mình thì sẽ luôn y luôn dùng món rồi bún nó không à hay là hay cho mù thon nó thì liền này thế tụi à là chăng ừ giờ mù thầu mù nhó thì ba cái ta mà thầu mà nó cũng y y khó mỏ y khó mỏ 我个就嘛，那伊拢做啊，我拢做多，嘛有一条啊，有有啊，那家嘛有来用路。giờ thì chỉ thằng mà nó mi không thì không mà nó mà tổ chạy nó thằng nhớ thì mà thằng một tổ lại cũng ngã lại lại cho poli thì mà tao nó thì cho cho thì mà lại cho cũng ngã lại poli đi hú hú poli ừ poli đi vậy thì hay poli đi công an nó gọi là cái gì poli à police công an gọi là police ừ, police police, mà Pakistan mà police gọi là... công an của của bên ờ, Pakistan anh ạ ừ. tiếng Anh gọi là police Đúng cảnh sát <laughs> tiếng Việt gọi là cảnh sát đấy ừ. cảnh sát là police vâng, rồi vâng, police Ồ, ờ, xài hạt, xào tàu mi mi lom. à Xào tàu mi chim à? Bao à? tàu mi mè à, con nó mỏ đấy, con hậu đây này đấy, con à, hải lý thế rồi. Ừ. Chút nước, một chút thức ăn, mè mê. Ừ, biết mấy tiếng nữa. Vâng. Ừ. Nhưng mà có người Việt mình ở bên đấy là có có nhiều người không ở cùng anh em bị bắt đấy? Chỉ một, bây giờ là Chị mua à? Chị mua rồi Thì chị mua rồi Nhưng mà không có À không có muốn mình anh người Việt ừ. à, Thì tàu tàu bé mua mà nó nó xin rồi đi rồi À ừ. ừ. Thì mà đi Nam mà chỉ mua mình nhớ đi đâu U đi đâu ừ. Chạy giờ tụ đại sứ quán đi đâu Ừ Ừ tụ đại sứ quán mà đi Đại, ừ. đại sứ quán Cô cha lăng lăng mua nùng nùng lăng thiệp bao ảo Việt Nam à Ôi dồi bố Lăng bao nhiêu tụ nâng như vậy là hữu tình lúc cú cho thì hú tình ta ta chỉ chơi lu ờ thông cho cú cho ta rồi chúng cú này ina này vậy cú á chỉ chờ lúc cú cho này và và mì cú là hú tình tao ừ ừ hú tình nung lắm à mua Táo thì uh, có rất là vui tính anh ấy kể cái kêu chuyện mà về lúc mà anh đi ấy nhưng thực tế là Giang nghe thì chỉ hiểu được một phần nào đó ờ, thôi. Nếu mà ra mà nghe ờ, hiểu hết thì sẽ dịch cho mọi người biết là cái câu chuyện nó diễn ra làm sao nhưng mà mình uh, biết là anh ấy được ăn bánh mì này, người ta cho ăn bánh mì xong nướng này cho một chút nước uống ở trong cái ngôi nhà tù đó và cũng chỉ có một mình anh Phó thôi. Đấy, không có ai là người Việt cả cũng ở với anh là cái câu chuyện mà anh đang kể lại Giang cũng là với bà là như vậy